tình trường của em sao thúy dạ hiện tại em cũng trải qua hai mối tình chính thức ạ mối tình chính thức đầu tiên ấy, thì mối tình trời đánh mối tình trời đánh ờ, là bạn ở Sài Gòn còn em ở như Nha Trang Khoảng uh, giữa năm 2 thì em có vào trong Sài Gòn Tức là cả năm mình về nhà có một lần, được nghỉ phép một lần Là lúc bây giờ bạn cũng nghỉ hè, bạn ở trọ một mình, em cũng vào Ở như thế 15 ngày, nhưng mà thật ra bọn em cũng không có hứa làm gì Ở như thế 15 ngày, nhưng mà thật ra bọn em cũng không có hứa làm gì không có làm gì hết dạ rồi bây giờ nếu như ừ, làm quen được cô này rồi có làm gì cô không có làm gì cô không dạ trường hợp của là vợ thì có thể <laughs> dạ sau khi nghe ờ, chia sẻ của anh thủy thì em thấy ờ, có những cái mà đã hợp với những cái tiêu chuẩn của em rồi hả đã hợp với những cái tiêu chuẩn của em rồi vậy hả cái vụ mà không có làm gì hết thì em thấy hợp không dạ hợp dạ hợp dạ. hợp luôn hả dạ nói chung là mình mấy cái khoản hẹn hò là mình cũng, cũng không có đi nhiều ít đi nên là có gì bạn hướng dẫn cụ ừ. thể mình bạn nói sao mình nghe vậy em nói sao anh nghe vậy à, à, em em con gái yên tâm đi anh đâu có làm gì đâu anh không làm gì hết đó. 15 ngày đó em sau khi nắm tay bạn nãy giờ thì em thấy dung nhiều lắm à, hy vọng em cho anh một cơ hội để mình tiến tới xa hơn hy vọng anh cũng cho em cơ hội để hiểu hơn về à, tất cả mọi thứ của anh để hiểu hơn về à, tất cả mọi thứ của anh sẽ hiểu hơn tất cả mọi thứ về anh phần cứng lẫn phần mềm phần cứng lẫn phần mềm Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu Mời bạn nam Một chào dạ, đồng chí rồi em hãy giới thiệu về mình đi Em tên là Bùi Thị Quế Quê em ở đâu? 26 tuổi Quê gốc thì ở Nghệ An chị Còn gia đình hiện tại đang ở Gia Lai Em làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh chị À Gốc ở Nghệ An hả? Dạ ở, Bây giờ Ở Gia Lai, Gia Lai làm, làm việc, việc thành phố Hồ Chí Minh Dạ Nửa lấy chồng về Biên Hòa nói vậy để uh, thấy có sự liên quan bên đây hình như à, ở à, biên hòa đúng không dạ em chào anh chào chị cát tường chào quý vị khán giả dạ, em là tăng văn thủy quê ở thanh hóa em sinh năm 89 em đang làm việc tại sân bay biên hòa thấy chưa <laughs> nhìn là biết làm sân bay biên hòa rồi sao anh biết hay vậy anh linh đồng phục của uh, các đồng chí uh, không quân hả dạ vâng rồi em em nói cụ thể về công việc của mình em dạ em hiện tại là kỹ thuật trưởng chuyên ngành vũ khí hàng không ạ vũ khí hàng không dạ vũ khí hàng không nó khác với vũ, vũ khí mặt đất như thế nào em à, vũ khí ở trên không thì có rất nhiều loại cũng như bom tên lửa rocket pháo mình ở gần kho bom không ra <laughs> dạ, hiện tại trên ngành vũ khí em thì bao gồm cả kho bom à có kho bom thông báo nha có kho dạ. bom em nghe nãy giờ em có sợ không em dạ cũng một chút rồi chị sợ gì em tại vì chưa được chơi với bom bao giờ không biết nó sao trời ơi, em thích chơi với bom luôn hả dạ điểm yếu điểm mạnh của em là gì em nói về ờ, cái điểm yếu của em trước ạ à. em rất là nóng tính giống như là bố em vậy đó <laughs> có những cái vấn đề nó rất là nhỏ nhưng mà em không vừa lòng thì em có thể ừ, làm cho nó trở nên uh, căng thẳng hơn hơi căng à nha tật xấu nữa là thức rất là khuya thức khuya làm gì Dạ lướt Facebook đó chị Trời đất dạ. ơi Tại nguyên ngày đi làm đâu được lên Facebook đâu Dạ tối về xem ờ, tình hình ờ, dân tình nó như thế nào Mai mốt bạn về sẽ lướt Facebook xem tình hình không quân Nguyên Hòa thế nào còn điểm mạnh của em là gì? Điểm mạnh của em thì em cũng ờ, khá là hòa đồng Dễ dàng làm quen với mọi người và thoải mái trong giao tiếp Một người con gái năng động ha Dạ thôi mời bạn Thủy thế mạnh thế yếu của mình là gì nếu mà em đọc ra thì cũng, nhiều nhiều ấy tàu đọc thử coi dạ yeah. bản lĩnh chính trị vững vàng kiên định với mục tiêu lý tưởng của đảng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao được đồng chí à, đồng đội bạn bè trong đơn vị tin yêu quý mến <laughs> có điểm yếu nào không em à, không thích về à, tin học điện tử liên quan máy tính cũng cũng không yêu thể thao lắm nhưng mà em chơi có thể chơi thể thao được bơi cũng khá tốt ạ nhưng mà không thích thể thao dạ thì là em uh, sử dụng facebook là yếu lắm đúng không ra dạ, cái đó cũng rành <laughs> thay vì yếu điểm của em thì em thích là làm việc nhà nhiều hơn à, thích uh, dọn dẹp hoặc là nấu nướng nhiều hơn nấu nướng được luôn hả được chứ các đồng chí này thì được huấn luyện qua môi trường quân đội á thì anh nghĩ rằng là rất là chín chắn tình trường của em sao thủy dạ hiện tại em cũng trải qua hai mối tình chính thức ạ mối tình chính thức đầu tiên ấy thì mối tình trời đánh ấy trời đánh là sao em? mối tình trời đánh trời. Mới tình xét xét đánh, xét đánh. Trời xét đánh <laughs> được. Kiểu như lúc đó là hai người cũng thích nhau chớp thoáng qua thôi, cũng không nói gì cả, từ ai điền đấy. Mối tình mối trời tình đánh nó lẹo ha. Dạ mối tình thứ hai là mối tình em quen ở như trường Nha Trang. Ờ, là bạn ở Sài Gòn còn em ở như Nha Trang khoảng uh, giữa năm 2 thì em có vào trong Sài Gòn tức là cả năm mình về nhà có một lần được nghỉ phép một lần là lúc bây giờ bạn cũng nghỉ hè bạn ở trọ một mình em cũng vào ở như thế 15 ngày nhưng mà nói thì cũng cũng cũng hơi hơi khó khó người tin nhưng mà thật ra bạn em cũng không có hứa làm gì cả. À. không có làm gì hết dạ sao ở chơi lâu vậy mà không làm gì dạ lúc bây giờ em nghĩ là nếu mà chưa thành vợ chồng ấy mình mà lỡ làm gì người ta sao mà có vấn đề này này kia là mình khó nghĩ á để khổ người ta mình cũng thấy tội mình không rồi bây giờ nếu như ừ, làm quen được cô này rồi có làm gì cô không dạ trường hợp cô là vợ thì có thể cô gái này rung rồi bình tĩnh em chị đang ở bên cạnh em dạ. không có gì lo hết Dạ, sau khi nghe ờ, chia sẻ của anh Thủy thì em thấy ờ, có những cái mà đã hợp với những cái tiêu chuẩn của em rồi. Đấy hả? Cái nào hợp? Cái nào ờ, hợp? bớt run rồi chị. Cái nào hợp là em? nấu ăn, làm việc nhà. Còn cái vụ mà không có làm gì hết á thì em thấy hợp không? Dạ hợp chị. Hợp luôn hả? Dạ. Em muốn tìm một người yêu thế nào hả em? Về ngoại hình, không mập, không ốm, không hói Không mập thì là có, không ốm cũng có, không có hói Được Cao thì khoảng 4m7 trở lên Cao nhiêu, cao nhiêu? Thủy ơi mét tám mét tám sao ở dưới mấy anh cười dữ vậy không quân chắc cao à sao rồi gì nữa em à, về tính cách chị ạ em muốn tìm một người mà hồi tụ các yếu tố như là yêu hiểu và chia sẻ nếu như mà đã yêu nhau rồi mà không có chia sẻ cho nhau á thì đó là một điều thiệt thòi cho cả hai bên ừ. dạ ba mẹ em có dặn dò gì không dạ có tuổi thì um, hơn em khoảng từ 1 à, đến 7 tuổi Có, hơn nhau 2 tuổi Được Vậy hợp rồi Nãy giờ em nhắc đến ba em rất là nhiều ờ, Thế ba em làm nghề gì? Trước đây thì à, bố em có đi bộ đội à. Nhưng mà sau à, chuyện từ Nghệ An vào Gia Lai á à. Thì bố lui về phía sau để nhường cho mẹ em đi làm công tác xã hội Ồ, chuẩn người của bạn trai là như thế nào Thủy ơi? Em cũng không có hình mẫu gì cả Mà em thấy là bạn dễ nhìn là được Cũng không cần cao mà cũng không cần xinh lắm Đơn giản vậy thôi Dạ vâng Đến qua anh xem rằng gái như thế nào Ồ, oh, chị chào em Em chào Xinh anh ạ. nha Dạ Chắc dư chuẩn bên kia rồi phải không? Chuẩn dạ. Em à, không thích gì ở người đàn ông Tính gia trưởng Có không à, Thủy? Em cũng không có tính đó Gì nữa em? Ghen tuông vô cớ ạ Có ghen không Thủy? Dạ có chứ anh Ghen Có ghen Bên đó ghen là mệt lắm đó Nhưng nhưng không vô cớ Ghen là bom mà Bom đạn rồi Là gì nữa? em thấy như vậy là được rồi em nhìn mấy thấy anh không quân ngồi dưới đẹp trai không dạ nãy em lên là ngược lắm rồi ạ <laughs> nay đàn trai hoành tráng quá hoành tráng quá Để được rồi dạ anh thấy ổn ấy Trời lỏng khổng vậy cưng mới vô hơi ốp mấy anh nó ép quá không cho ăn uống hả lý do chính là em người miền bắc thì vào trong này em cũng không ăn được thực phẩm trong à, chưa ăn thực phẩm à, chưa, quen. chưa quen nữa là em chắc lắm á không không có thích ăn thịt nhiều sao thấy ốm yếu quá vậy chắc lắm à có sức khỏe ơi. không dạ cũng tương đối phải đi anh này cái chứ đi hùng hậu quá hết đất cưng mai lên biên hòa biết nha cưng em ờ, khởi động 10 cái khởi động thôi đó nha hay quá ba bốn ốm không hề yếu sáu bảy cái thứ 11 ụp mặt luôn hay quá trời ơi thấy chưa được được cho hỏi một dạ. câu cuối đi về bây ừ. giờ bên đây cổ không thích nấu ăn bếp nút lắm thì em có hỗ trợ làm cho cổ luôn được không dạ cái đấy thì em thích làm cổ ăn thôi cổ khỏi nấu có khả năng cũng phải phụ giúp em một chút thôi <laughs> bạn vào xem tivi hay bạn ngồi lướt facebook mà em nấu cơm hình ảnh nó khó coi lắm ha dạ. à, được rồi bắt đầu mình à, gặp gỡ hai bên đi nha mình gặp à, đàn gái trước đi nguyên đàn một gái hôm nay mình đi với ai cơ à. dạ em đi có mẹ gì Vâng, ờ, xin chào ờ, hai MC ờ, dễ thương. Dạ. Xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Với bố mẹ thì Quế lúc nào là một đứa con hoàn thiện. nữ công gia chánh cũng biết hết, giỏi. nói là nóng nhưng mà không phải nóng đâu. Nhưng mà con gái giống bố là chỗ là làm gì cũng nguyên tắc, tính là làm mà làm đến nơi đến chốn. Về bạn trai cũng được người Thanh Hóa tức là cùng miền Trung thì dễ hiểu cho nhau. Khi mà đã xác định đến với nhau thì cũng nên à, tạo điều kiện hiểu cho hoàn cảnh của nhau, công việc của nhau. Hai con nên cho nhau cơ hội. Dạ. Yeah. Dạ. Bạn trai Bố chào thì... bác gái đi em. Thủy. Dạ, con chào cô. Thứ nhất là hôm nay đến đây mới đầu thì bọn con cũng lên đây chủ yếu là cũng mới biết được về cái phần cứng của nhau thôi. Phần, ờ, phần cứng ở đây là về cái ờ, quê quán gốc gác phần không thay đổi tên tuổi rồi phần mềm chút biết <laughs> dạ phần mềm là cái suy nghĩ tư tư tưởng à. tính cách mong cô là uh, ủng hộ con và cho con uh, cơ hội để làm quen với bạn cho hỏi con ở ở thanh hóa ở huyện nào vậy dạ con ở hậu lộc ạ ừ. cảm ơn con rồi mời đàn trai Ờ, xin uh, kính chào hai mc xin giới thiệu là ừ, tôi là nguyễn minh bình hôm nay rất vui được dự cái số đầu tiên mà liên quan đến bộ đội ở đây là một cái dịp rất là hay để tìm hiểu giao lưu cũng như là để ờ, các bạn kẻ có cái cơ hội đến với nhau và đặc biệt là người lính yeah. Dạ. mải mê cầm súng quên mất hết cả tình cảm thì bộ đội thì có thể toát được cái đầu tiên là trong rất là nghiêm túc và nhiệt tình trong công việc đồng chí nào trải qua cái quá trình rèn luyện thì cũng đều thấy cả bộ đội là bởi vì sống là toàn con trai với nhau cả cũng rất dễ hòa đồng và cái tình cảm sống ở chân thành thế còn riêng chỗ đồng chí thủy một đồng chí là bên vũ khí thực ra vũ khí hàng không có nghĩa là mình chỉ trang bị cho máy bay để đi chiến đấu nên chúng ta đòi hỏi cái tính chất nó phải cẩn thận tỉ mỉ nên đây là một trong những cái yêu cầu rất là cao thì cái này cũng rất cần thiết cho gia đình sau này anh nhận xét về cô bạn gái này như thế nào anh nếu mà nhận xét thì chỉ nói ờ, nếu như tôi mà trường hợp chi thủy cách đây 10 năm thì chắc là tôi không có ý kiến gì cả dạ. nhất trí một trăm phần trăm rất là cá tính rất là vui vẻ <laughs> mà đó là hình mẫu này thì có nghĩa là rất là tuyệt vời dạ à, mình đơn vị đi đông quá đám cưới có hỗ trợ gì không anh <laughs> đám cưới đi ngoài cái chuyện tình cảm anh em nữa ra thì đơn vị có hả mấy cả bao nhiêu cái xe dạ nếu mà đám cưới rất là hoành tráng dạ cảm ơn anh rồi mời anh. xin cảm ơn. Chào anh à, Quyên Linh, chào chị Cả tương. Dạ. Em là phóng anh họ của Thủy. Thì cũng nói thêm là về gia đình Thủy là bố mất sớm, cho nên là cũng từ lập từ nhỏ. Thứ bảo qua bạn gái bên này là tính cách là về rất hợp với nhau. Thủy thì tính thật tha, hiền, và bạn ấy nóng tính thì không phải lo chuyện đấy bởi vì là rất là hiền thứ hai nữa là thích nấu ăn thế là bạn mà không thích nấu ăn thì không lo bởi vì thủy nó thể dành cho việc nấu ăn ở đấy dạ. ở ờ, lúc đấy cho mình thấy là rất là hợp nhau rồi rồi dạ, dạ. cảm ơn anh yên tâm nha em nhé kéo mang bắt đầu trời ơi em dạ có món quà tặng bạn dạ em cảm ơn anh sau khi kéo bức màn lên thì thấy bạn là một khá xinh gái dạ, em cảm ơn ạ thấy bạn chia sẻ là cũng nóng tính mình thích người nóng tính một chút nhìn đâu dưới đó vậy nhìn đây nè nhìn bạn gái ta xin muốn chết nhìn đâu dưới hoài vậy anh nhìn em có gì ờ, lo lắng sợ hãi sao mà anh cứ cầu cứu đồng đội vậy tại vì mình cũng tính hay, hay ngại lắm anh, anh với em nha cho nó tình cảm vâng mình à, anh à. trời ơi anh có thể hỏi em một câu được không dạ anh hỏi mấy câu cũng được anh dạ ờ, em suy nghĩ về vấn đề một chút hai quê đi lại rồi uh, tham nom gia đình đôi khi là phép của mình đi cũng họ có giới hạn công việc của bạn mà đôi khi là nghĩ nhiều cũng, cũng không có tốt vậy uh, em hỏi ngược lại anh nha anh có sẵn sàng chia sẻ với em khi mà cái vấn đề đó tới không vấn đề đang nói dạ đúng cái đó cái đó mình đặt ra câu hỏi với với bạn là mình bạn nữa à, anh đã suy nghĩ đến vấn đề đó rồi quê em gốc là nghệ an nhưng mà bố mẹ và họ hàng thì hầu hết ở gia lai rồi ngày nghỉ tuần ấy rảnh mình về thăm ngoài, còn nghỉ dài ngày mình về thăm nội nghe cái đó hợp lý rồi dạ yêu nhau nè là hẹn hò bạn sao bạn đang ở dưới sài gòn dạ em ở quận thủ đức gần Ô, mà gần mà Trước khi mà em chuyển về Sài Gòn ấy thì em làm việc ở Vincom Biên Hòa ấy, cũng gần chỗ sân bay của mình. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Mình sợ xuống nhiều bạn ghét nên là khả năng tuần xuống 3 lần thôi. Được rồi em. Dạ, anh xuống trong tuần thì báo trước là được ạ, còn cuối tuần không sao cả. Anh có thích đi xem phim trong rạp không? À cũng có được đi một lần nhưng mà à có thích. Anh em không có thích. Không thích à? Tại vì á, nếu như mà xem phim á, nó là tốn thời gian. Một bộ phim tới ờ, gần 2 tiếng mình đã là không có thời gian cho nhau rồi thì uh, dành 2 tiếng đó vào việc khác để trò chuyện với nhau thì chắc tốt hơn là đi coi phim vậy thì em thích trò chuyện ở đâu chỗ nào sáng á chị trò chuyện ở đâu em cũng nhiều chỗ có thể là đưa bạn vào trong trung đoàn chơi thôi hẹn gì trung đoàn đừng có nói tôi là ngày hẹn đầu tiên dẫn vô kho bom nha dạ không có nói chung là mấy cái khoản hẹn hò là mình cũng cũng không có đi nhiều cũng ít đi nên là có gì bạn hướng dẫn cụ thể mình bạn nói sao mình nghe vậy em nói sao anh nghe vậy à, à em em con gái yên tâm đi ảnh đâu có làm gì đâu anh không làm gì hết á 15 ngày đó em bây giờ tính tới chuyện ờ, kế hoạch hôn nhân rồi ờ, con cái sau này đi em thì uh, mẹ cũng dục nhiều về tinh thần thì em cũng chuẩn bị rồi nhưng mà về điều kiện kinh tế thì em cũng chưa chưa có tốt lắm khoảng năm rưỡi hai năm nữa vừa mục tiêu sao? của em cũng là 3 năm nữa Nói dài ha Dạ còn về con gái thì em thì cũng thích hai con thôi Em thích con gái không thích con trai à, Sao vậy anh? quý mấy đứa nhỏ cháu nhà toàn con gái nhiều hàng ngày giống anh ở với con trai không hả thấy con trai quậy quá đó gái dễ thương lắm em ơi anh còn gì cứ hỏi ạ à? anh hỏi bao nhiêu câu thì em sẽ hỏi lại bấy nhiêu câu không sao đâu quan điểm tình yêu hai người như thế nào ờ, nói chung là là sao em nhìn đâu không em không nhìn dạ. cổ vậy trời ngại mà nhát à, xưa giờ ta huấn luyện trong môi trường quân đội cơ mà ít có tiếp xúc với phụ nữ đẹp thế này á anh anh hiểu mà thôi giờ vậy đi đứng lên đứng lên xin thủ trưởng cho, ờ, cho hai người nắm tay cái không hai, đứng quay mặt vô nhau rồi nắm hai tay luôn rồi bây giờ nha mình à, nhìn nhau trong vòng 30 giây để cảm nhận bắt đầu 30 giây bắt đầu nha anh thủy nói gì đi thủy mình gặp bạn thì thấy bạn xinh gái dễ thương yeah. Dạ. có chút tình cảm cũng quý bạn yeah. Dạ. Yeah. Dạ. bạn hoài thì yeah. hy vọng là em muốn cầm tay anh đúng không em thấy cứ sắp sát vô không à anh cầm tay anh cho đỡ run à, run quá nè rồi nắm tay bạn đi hát một bài hát mà anh nghĩ rằng là em hay hát trong môi trường quân đội đó yeah. mạnh mẽ lên nào nghĩ Em xin phép hát một đoạn trong bài Nhánh Lan Rừng Rồi nhìn cô nhìn bạn gái hát, hát chưa? em Anh hát tặng em bài Nhánh Lan Rừng Dạ về thăm thành phố náo nước mùa xuân Ba lô trên lưng mang theo nhánh lan rừng Có người chiến sĩ áo vương bụi đường xa Đi giữa dòng người qua phố phường đông vui nhánh lan rừng đã nở nhưng cánh hoa trắng xinh lung linh trong ánh nắng hoa tươi trên nụ cười trên đôi môi của anh hay trời ơi rung hay quá trời nhưng mà giọng rất là Đúng hay rồi. rất là ấm áp rất là truyền cảm. không hiểu sao mà ngồi xuống đây được rồi đó mình ngồi xuống cho bình tĩnh thôi em cảm nhận nghe giọng nhưng mà hát sao đây chứ phụ nữ đẹp sao rung dữ vậy à, em thấy anh hát hay hay dạ cũng là bài hát mà bố em rất là thích dạ ồ oh, vậy à. hả thì em muốn hỏi à, anh thụy một câu dạ <laughs> anh có dạ. ngại không khi mà em có rất là nhiều bạn thân khác giới hoạt động tình nguyện ấy nên là có thể à, ăn chung ngủ chung hoạt động chung với nhau ngủ chung nữa hả ngủ <laughs> chung tập thể anh nói chung nghe thì cũng cũng, cũng hơi kỳ kỳ chút nhưng mà uh, tập thể mà đi tập thể thì cũng chả cũng chả có vấn đề gì là một cái thứ hai nữa là cái cái đó là cái sở thích của bạn thì bạn cũng có thể đi yeah. Dạ. em em anh yeah. Dạ. anh cũng vấn đề đó anh suy nghĩ cũng thoải thoáng có cái gì đó mà nó cảm giác như anh không vừa lòng thì anh sẽ nói xem nếu mà uh, rút kinh nghiệm được hoặc là nghe được em em không nghe được nữa thì cũng thôi kệ anh cũng cũng không có ý nữa là sao có thế mà đi yeah. Dạ. Được. chỉ cần anh ờ, sẵn sàng chia sẻ cho em biết cái suy nghĩ của anh cái uh, quan điểm của anh để ờ, cả hai cùng hiểu nhau hơn là được cũng không đến nỗi như anh nghĩ đâu <laughs> dạ. chị hỏi khó em vậy thôi nhưng em trả lời rất là tuyệt vời cô ấy không có đi đâu quen em rồi thì ở nhà chơi với em thôi nha thôi mình nói một câu gì đi cảm nhận của bạn như thế nào với bạn gái sau khi nắm tay bạn nãy giờ thì em cũng thấy dung nhiều lắm à, hy vọng em cho anh một cơ hội để mình tiến tới xa hơn hy vọng anh cũng cho em cơ hội để hiểu hơn về uh, tất cả mọi thứ của anh ghê chứ không sẽ hiểu hơn tất cả mọi thứ về anh phần cứng lẫn phần mềm Và bây giờ sau những phút chúng ta trò chuyện với nhau Hãy suy nghĩ thật kỹ Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò hay không 1 2 3 Hết thời gian Bấm rất chuẩn xác và rất đồng bộ lắng nghe cái tiếng bấm này hai bên cùng một lúc không có chinh nhau một chút nào rồi cùng nhịp rất hay hãy nắm tay nhau nắm tay bạn. đi hôn nhau đi dạ không nè cho nè cho không nè đó mẹ nói mạnh dạn lên kìa dạ theo con xin phép của vậy chứ đúng không em